Xin chào các bạn Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của Viettel 8 Nếu nói cái dòng laptop xoay gập 360 độ Thì các bạn sẽ nghĩ đến dòng máy nào Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một chiếc laptop xoay gập 360 độ của hãng Lenovo Đó chiếc Lenovo Flex 14 inch thế hệ thứ 6 được ra đời vào năm 2018 Trước khi vào nội chính của video các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh nhé Đánh giá đầu tiên là về thiết kế tổng thể của dòng máy này. Nó cân nặng khoảng 1,7 kg, chiều dày khoảng 2 cm. Nói chung là một chiếc máy gọn nhẹ trong tầm tiền và rất phù hợp với việc di chuyển, có tính di động rất là cao. Nước làm từ vỏ nhựa chắc chắn. Tuy nhiên thì có nhược điểm là nó khá bám vân tay, một điểm mình không thích cho lắm ở chiếc máy này. Tuy nhiên thì điểm tì tay được làm bằng vỏ nhôm cao cấp rất là mềm và mịn cho cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng. Đây là dòng máy xoay gập 360 độ Cho nên bản lề của nó được làm hết sức được chắc chắn Nó kế thừa theo dòng máy Lenovo Yoga cao cấp hơn Màn hình của Lenovo Flex thế thứ 6 là màn hình 14 inch có độ phân giải là Full HD Tuy nhiên thì mình đánh giá không quá cao ở trên màn hình này khi ánh sáng hiển thị của màn hình chỉ đạt 224 lít mà thôi nó làm việc trong môi trường ánh sáng mức độ vừa phải thì rất ok tuy nhiên khi làm việc ở môi trường ánh sáng mạnh như khi làm việc ngoài trời thì có hiện tượng mờ và bị phản quang do nó có một lớp gương cảm ứng tuy nhiên để bù lại thì nó lại có một lớp tấm nền IPS cho góc nhìn rất là rộng hiển thị hình ảnh tốt sắc nét màn hình cảm ứng cũng rất là nhạy với các thao tác chạm và vuốt ngoài ra máy cũng hỗ trợ bút cảm ứng với giá vào khoảng 40 đô viên màn hình mỏng cũng là một điểm cộng của sản phẩm này bàn phím của máy cho ra gõ ở mức khá khi được thiết kế lõm xuống một chút và khoảng cách giữa các phím rộng cho cảm giác gõ chính xác hơn và nó vẫn được trang bị đèn nền rất dịu mắt cho khả năng thao tác trong môi trường thiếu ánh sáng một cách dễ dàng hơn. Trách bát của máy kích thước vừa đủ, cảm giác mượt mà khi vuốt và dùng cử chỉ đa điểm. Máy cảm biến vân tay cho phép mở khóa chỉ với một nút chạm. Độ phản hồi cực kỳ nhanh trong quá trình sử dụng. Loa của máy có công nghệ Harman Kardon cho chất lượng âm thanh rất là tốt. Tuy nhiên thì mức âm lượng không quá cao, chỉ ở mức vừa phải đủ nghe mà thôi. Và sau đây mình sẽ mở một đoạn nhạc để các bạn cùng trải nghiệm và cảm nhận nhé Lenovo Flex thế hệ thứ 6 của chúng ta được trang bị khá là đầy đủ các cổng kết nối cơ bản. Ở cạnh trái có một cổng sạc, một cổng HDMI, một cổng USB chuẩn A, một cổng USB Type-C và cổng tai nghe 3.5. Ở cạnh phải chúng ta có một cổng USB chuẩn A nữa, khe đọc thẻ nhớ SD và nút nguồn có thể phát sáng được. Nó có màu cam khá là lạ mắt. Khe tản nhiệt làm ở ngay bản lề của máy, giúp làm mát máy trong quá trình sử dụng. Xét về cấu hình hiệu năng của dòng máy này thì được đánh giá khá là ổn với mức đầu tư ở tầm tiền này. Nó có hình chip Intel Core i5 8250U, bộ nhớ RAM 8GB và sử dụng ổ cứng SSD M2 256GB. Khá phù hợp với các công việc trung bình như công việc phổ thông, văn phòng hay là chỉnh sửa hình ảnh 2D. Thật là đáng tiếc thì ờ, bộ nhớ RAM không thể nâng cấp lên. Tuy nhiên thì với RAM 8GB cũng khá là ổn với các công việc phổ thông. Thời lượng pin của máy có thể dùng trong vòng 6 7 tiếng liên tục mà không cần phải dùng đến sạc.